Xin chào tất cả anh em có máu ăn thua anh em nhá Hôm nay sóc đĩa bịp công nghệ cao tôi ra mắt video mới Để gửi đến cho anh em một bộ đồ chơi mới nhất Dành cho bộ môn chơi sóc đĩa bịp anh em nhá Anh em nào xem được video này Đang trong cảnh thua tha lợ lần với môn chơi sóc đĩa bịp Liên hệ trực tiếp cho mình qua hai số điện thoại 0985 313 999 Hoặc là 0941 565 999 Để được đặt hàng và tư vấn rõ ràng nhất anh em nhá ngày xưa anh em đi chơi anh em phải lùa bát lùa đĩa hay là lùa những bộ quân vị không tang không tích và trong sòng trong sới của anh em anh em phải là những người tổ chức cuộc chơi thì anh em mới giành chiến thắng giành chiến thắng tuyệt đối anh em nhá ngày hôm nay người khôn của khó rồi công nghệ cải tiến rất nhiều công nghệ bốn công của tôi ra mắt video mới để gửi đến cho anh em dung dịch cảm quân vị này anh em đi chơi không cần lùa bát đổ đĩa đổ quân vị anh em nhá xanh chín một trăm anh em đi sòng sới lớn bé đều có thể chơi cái đồ này hết anh em nhá thì ngày trước anh em đi chơi anh em dùng những cái đồ những bệ thảm bệ trôn bệ chiếu bệ quét ngang hay là những cái đồ cao cấp ôn đảm ứng ống 1, ống 3, ống 4, bb 31 rất là dườm giả dung không dứt khoát anh em mới chơi mới va chạm vào đồ chơi những cái đồ đấy không có phương đánh chắn đánh lẻ rất là dễ mất nhà mất cửa anh em nha ra đêm ở anh em ạ anh em đi chơi cờ bạc không nên chơi xanh chín anh em nhá anh em đi xanh chín 10 trận thua cả 10 trên thị trường bây giờ có rất nhiều tinh vi mà anh thiết bị tinh vi mà anh em không thể nào phát hiện được ra anh em nhá ngày hôm nay video ngày hôm nay tôi gửi đến cho anh em dung dịch cảm quân vị này anh em đi chơi không cần lồn đồ mà anh em vẫn giành chiến thắng tuyệt đối anh em nhá dùng bộ sản phẩm này đảm bảo với anh em vào bờ luôn lấy lại tất cả những gì mình em mất anh em ạ tay không bắt giặc trên mọi sơn mọi sới luôn anh em nhá thì không có nhiều sau đây tôi sẽ thử cho anh em cái dung dịch cảm quân vị này hướng dẫn anh em cách sử dụng làm như nào anh em giành chiến thắng tuyệt đối anh em nhá anh em chơi ở chuẩn cho vị cho mình cái dung dịch cảm quân vị này anh em cho ít ra tay này một lượng vừa đủ anh em nhé anh em đi chơi sòng sới anh em chỉ cần sờ vào quân là anh em chiến thắng anh em nhá sờ bốn đen là bốn trắng anh em ạ sờ bốn đen bốn trắng máy sẽ trả cho anh em kết quả chuẩn xác nhất qua cái máy cảm ứng quân vị này anh em nhá có phương đấy đánh chặn hay đánh lẻ anh em không mà sợ ra khơi anh em ạ đi kèm với dung người cảm ứng là cái máy cảm ứng báo dung nhà tôi ra mắt cho video ngày hôm nay cho anh em Đấy, tôi thiết kế cho anh em trong cái cục dung vô cùng nhỏ gọn anh em ạ anh em để trong người đối phương ngồi cạnh không mở phát hiện được ra anh em nhá dung cực kỳ êm ái và dứt khoát anh em nhá anh em bôi vào dung dịch rồi bôi dung dịch vào con vị anh em đợi từ 10 đến 20 giây dung dịch nó thẩm thấu con vị là anh em có thể chơi anh em nhá cái đồ này không tà không tích gì anh em ạ chơi mọi sân mọi sới luôn thì đi kèm dung dịch cảm ứng là cái máy cảm ứng báo dung để trong người anh em nhá khoảng cách từ con vị đến máy cảm ứng báo dung 2 mét đổ lại anh em ạ à. anh em đứng trên ngồi dưới để trong túi quần túi áo để trong ống đồng bắp đùi đều để chơi được hết anh em nhá anh em thầy thợ lâu năm hay anh em mới va chạm vào đồ đều có thể chơi đồ này anh em nhá đồ này cực kỳ mới qua mặt tất cả các thầy thợ cáo giả bao nhiêu năm anh em nhá điều đặc biệt ở đây anh em đi chơi anh em mình chuẩn bị cho với tôi hai bao quả pin tiểu bộ sản phẩm này chơi bằng pin tiểu anh em nhá rất là thoải mái cho anh em một mình đã cải tiến so với những cái đồ ngày xưa anh em nhá chuẩn bị cho mình hai bao quả pin tiểu anh em cứ đi chơi chỉ cần lắp pin vào là anh em có thể giành chiến thắng tuyệt đối trên mọi sân trận anh em nhá phù hợp với anh em đánh sòng đánh sới lớn kéo dài từ ngày qua các hay là canh bạc trên đồi trên núi ngoài sông ngoài biển đều để chơi được đồ này hết anh em nhá công ty cờ bịp của tôi cung cấp tất cả môn chơi ba miền bắc trung nam anh em ạ thì sau một thời gian dung trên cho thẩm thấu quân vị là anh em có thể chơi được anh em nhá thì đầu tiên tôi sẽ thử cho anh em độ thực tế của bộ sản phẩm cái này ba đĩa xanh chín rồi anh em nhá bắt đi làm được anh em ạ Đấy, xanh chín 100% này soi trong veo luôn anh em nhé, bát đĩa năm mười nghìn mua ngoài chợ anh em nhé, bộ quân vị này tôi đã cắt sẵn để bôi dụng việc này không tăng không tích gì anh em nhé, rất là thực tế bộ sản phẩm này chơi dân tất cả mọi quân anh em nhé, villa thăng long quân bài quân chắn hay quân đóm anh em vùng miền nào muốn cái mua cái đồ này qua thử trực tiếp mang quân vị bát đĩa của anh em đến thử thoải mái anh em nhé thì bật công tắc của máy báo rung lên tôi sẽ để ra cái máy báo rung này ra cái bát này để cho anh em cùng nghe và cùng cảm nhận nó rõ ràng hơn anh em nha còn khi là anh em đi chơi để cho người bao tiết thời thọ đối phương còn cạnh không vào phát hiện được ra anh em nha lẻ một dung này chặn không dung mình tứ tử trắng tôi sóc luôn này anh em sóc mạnh sóc nhẹ máy đều trả cho anh kết quả chuẩn xác nhất anh em nha máy báo dung một anh em ạ dung không quá một nhịp anh em nha lẻ rồi ba đen này trong vị đề quân như thế nào máy đều báo hết anh em nhá sau khi bôi dung dịch này quân vị sàng đĩa bình thường anh em nhá không màu không mùi không vị không tăng tích gì anh em ạ à. ba đen tôi tiếp tục sau này để xa để gần trong phạm vi 2 mét là anh em có thể chơi được anh em nhá ba đi rồi máy báo không dung khẳng định em luôn bên trong là chặn rồi trăm triệu chặn luôn này sấp đôi anh em nhá rất là chuẩn sấp đôi tôi tiếp tục sau này để xa để gần máy đều trả cho anh cái cả chuẩn xác nhất anh em nhá tiếp tục công dung bên trong nó là chẵn rồi anh em nhá trăm triệu chẵn này tứ tử trắng này sắp đôi về tứ tử trắng này anh em nhá rất là chuẩn chỉ anh em ạ sóc dồn vị sóc tươi quân máy đều báo hết anh em nhá tứ tử trắng tôi tiếp tục sóc này anh em chơi cái đồ này xanh chín 100% có phương đánh chắn anh lẻ không mà sợ thua tài anh em nhá máy báo dung một dùng rất là khoát rất là êm mà anh em nhá anh em đi chơi đồ này đối phương không vào phát nổ ra anh em ạ lẻ rồi trăm triệu lẻ đây ba đen này anh em đi chơi đồ này mạnh tay mở bát lên cho mình anh em nhá ba đen tiếp tục sóc rồi máy báo không dung anh em ạ anh em đi chơi những cái tiếng bạc này để chắn luôn này rất là chuẩn anh em nhá tôi sóc lại anh em này tiếp tục không dung anh em nhá bên trong nó là chẵn rồi tể chẵn này bên ngoài cho thêm tể này mở bát luôn này tứ tử đen anh em nhá tứ tử đen tôi sóc kỷ niệm cho anh em tiếng bạc cuối này bạc cầu chẵn rồi anh em ạ à. tể chẵn luôn này mở bát này sấp đôi anh em nhá đi chơi cái đồ này chuẩn xác 100% anh em nhá